thì à, kênh à, thắng cò vlog của mình là lâu lắm rồi không có ra video thì bữa nay à, mình sẽ ra video ẩm thực là gã chúng ta nấu thuốc bắc thì giờ trước tiên chúng ta để luộc gà cái luộc gà sau đó là mình ta mới mình mới chiên chiên gà xong rồi mới để thuốc bắc vào gà nấu thuốc bắc thì mình phải có nước dừa nữa đó này là mình luộc sơ cái luộc sơ xong rồi mới chiên luộc con không dạ <laughs> cái luộc từ con con trước quá trời bự đây nè gà này mình luộc mình phải luộc ờ, có, có rực rừng nữa cho nó thơm đột sơn cái rồi sau đó sau đó cái mình là có dầu đó chiên cá chiên xong mình để ráo ráo để lẩu để thuốc bắc luôn để gà trứng gà có trứng luôn sỉnh màu luôn hai con trước đi hai con rồi tiếp gà bự quá à. đầu này không vừa cho nên luộc được lần hai con rồi nữa là mình bỏ thuốc bắc vô quả năm lâu lắm rồi không ra video À, nếu ra video mà thấy được thì à, các bạn nên chia sẻ chia sẻ càng nhiều càng tốt à, lâu lắm rồi <laughs> mới, mới làm video này có là vắng thời gian lâu nạn nhân được rồi nhắc vô ngưng được rồi những chưa một lần yêu chưa trao ngóng ngắm miền xa từ lâu yêu người ta mà sao không chịu nói đời giờ tôi đi gần hơn người yêu hoa niệm rơi sao con chưa sống đời vội vàng đi lắm em ơi đường đời không làm

này là mẹo ờ, họ thuốc thuốc bắc đây đây là gã à. đây là táo có còn đây thì ốc nữa ốc này lấy <laughs> để cho ít hao mồi yeah đây đây là ngoài xong tiền nha